Xin chào các bạn đã đến với kênh Hải Đăng Vlog Hôm nay mình sẽ giới thiệu top 11 những uh, ờ, vật thể quý giá nhất uh, vẫn còn đang tồn tại trên đất nước Việt Nam của chúng ta và những vật thể là tỉnh hình thù lạ nhất đang hiện có đang được Việt Nam và đây là những tờ vé số từ năm 1980 đến giờ vẫn còn tồn tại những tờ vé số này chống thoát và vẫn còn giữ nguyên những nét đẹp chiếc xe đạp à, do pháp sản xuất cho đến nay là bao nhiêu năm vẫn còn tồn tại trên đất nước việt nam và đây là hình thù những cục đá mà xuất phát từ Nietzsche được sản xuất từ năm 1967 đến 1969 nhưng vẫn còn tồn tại ở nước Việt Nam và thiết kế là một cái bàn ủi quần áo sử dụng bằng than thời Trung Mỹ bộ lư hương đồng thời chống Pháp vẫn còn lại hiện giờ đã rất là lâu rồi tồn tại Việt Nam và những đồng tiền Việt Nam giá trị hồi xưa Hồi thời năm những thập niên tám mươi còn Những đồng tiền này Tuy không còn giá trị nữa Nhưng vẫn còn tồn tại trên nước Việt Nam Chiếc đèn mang sông của nước được sản xuất từ năm 1914 chỉ đến nay vẫn còn tồn tại trên nước Việt Nam Và đã thành một vật quý hiếm Và những chiếc bình trà cũ, cũ kỹ, xưa và đây là cặp đèn tà đa đăng ngày xưa chúng, người dân chúng ta hay dùng để thắp sáng và đây là hình thù hai